dạ, thì em cũng trình bày về à, công ty cổ phần nước môi trường Bình Dương BWE thì à, đầu tiên thì cũng đi sơ qua về cái mặt à, doanh thu và lợi nhuận sau thế của công ty thì em thống kê từ năm 2017 tới 2021 thì nhìn biểu đồ ở bên đây em có thống kê là về doanh thu và lợi nhuận sau thế thì cũng có một cái mức tăng trưởng đều hàng năm từ 2017 đến 2021 và về à, phần nợ vay nợ vay thì cũng có về tăng lên từ 2017 đến 2021 do BVE đầu tư à, và mở rộng cái à, quy mô nhà máy cung cấp nước sạch cũng như là nâng công suất của mình lên à, ROE thì tăng trưởng rất là mạnh trong những năm vừa qua à, còn về tỷ lệ nợ chia cho vốn chủ sở hữu thì à, ban đầu cũng có một thời gian tăng rất cao nhưng sau này có một cái dấu hiệu giảm dần thì à, nợ bị tăng lên nhưng mà doanh thu với lại lợi nhuận sau thuế thì có sự tăng trưởng vì vậy em đánh giá đây là công ty uh, sử dụng nợ vay uh, uh, rất là tốt để uh, tăng trưởng về mặt doanh thu và lợi nhuận sau thuế của công ty tiếp theo về uh, phần thứ hai chính là nhất thì em cũng uh, thống kê về uh, uh, dân số trung bình của tỉnh Bình Dương cái này em lấy số liệu từ trên mạng thì uh, dân số thì em cũng thống kê qua biểu đồ đây từ 2017 đến 2021 thì à, cái dân số à, của tỉnh Bình Dương thì tăng trung bình là trên 5% à, 5% mỗi một năm về cái thứ hai nữa là à, đây thì em cũng có đọc một cái bài báo mới đây chính là Bình Dương tiếp tục mở rộng diện tích của khu công nghiệp trong năm 2022 đây thì Bình Dương hiện là đứng thứ hai trong cả nước về thu hút nguồn vốn FDI của nước ngoài thì chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh thôi và tỉnh Bình Dương thì chỉ có 34 khu công nghiệp đã được chấp thuận về quy hoạch theo văn bản của Thủ tướng Chính phủ và đến nay à, tỉnh đã thành lập được 29 khu công nghiệp và đã đi vào hoạt động đến 27 khu công nghiệp thì à, kết hợp với hai yếu tố trên thì em đánh giá chính là đây là một cái à, tín hiệu tích cực đến từ việc mà dân số của tỉnh Bình Dương tăng trưởng hàng năm là khoảng 5% và các nguồn vốn FDI đổ vào tỉnh Bình Dương sẽ thu hút được cái nguồn FDI đó để doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh thì sẽ thu hút được cái lượng lớn lao động trong thời gian tới và tạo ra cái nguồn mà cung cấp nước sạch cho BWE à, đây em có thống kê đây lấy à, từ của trang BWE thì à, đây chính là biểu đồ về tăng trưởng doanh thu của à, công ty thì từ 2000 từ năm 2000 cho đến năm 2020 thì cái tổng doanh thu và cái doanh thu của mạng nước thì tăng đều và duy trì hàng năm à, ở đây chính là biểu đồ à, về à, tăng trưởng lượng nước sạch và công suất cấp nước của BWE thì luôn duy trì và dư công suất để có thể cung cấp được cái nhu cầu mà sử dụng nước cho người dân của tỉnh Bình Dương à, đây chính là đi qua về cái cơ cấu doanh thu của BWE thì BSD có ba mảng à, kinh doanh chính chính là mảng à, kinh doanh chính à, chính mà thua có một nguồn doanh thu và lợi nhuận cao nhất chính là mảng cung cấp nước sạch ngoài ra thì còn có xử lý rác và xử lý nước thải còn đây là biểu đồ về tiêu thụ nước bình quân đầu người của tỉnh Bình Dương và cái tiềm năng thì theo thống kê thì còn tăng trưởng rất là mạnh trong tương lai về triển vọng về nhu cầu sử dụng nước của tỉnh Bình Dương thì cái này em lấy à, từ cái à, công văn quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương vào năm 2016 thì cái nhu cầu sử dụng nước à, của tỉnh Bình Dương theo thống kê là đến gần nhất là năm 2025 thì vẫn có sự tăng trưởng do dân số và một số lượng lao động cũng như là các nhà máy à, mới đi vào hoạt động của Bình Dương tính à, đi vào hoạt động trong tỉnh Bình Dương trong thời gian sắp tới đi đến về cái à, yếu tố mà bếp mà chúng ta học thì về à, thứ nhất là về chính trị thì em đánh giá Việt Nam thì là một những nước cũng có chính trị ổn định thì cái nhu cầu sử dụng nước thì vẫn duy trì thì cũng không có sự ảnh hưởng gì còn về kinh tế thì à, yếu tố kinh tế có xấu nhưng mà theo đánh giá là cũng tác động cũng có tác động nhưng cũng không quá lớn đối với ngành thiết yếu như là nước sạch như là của BWE về xã hội thì như em cũng đánh giá lúc nãy thì dân số của tỉnh Bình Dương thì các công ty xí nghiệp thì cũng ngày càng tăng thì cũng để, thúc đẩy được cái quá trình uh, cung cấp uh, phát triển cũng như là cung cấp nước sạch của công ty về cái uh, yếu tố công nghệ thì là áp dụng công nghệ và uh, công ty luôn uh, tối ưu chi phí hoạt động của mình về cái chuỗi giá trị của uh, BWE thì à, cái à, nguồn đầu vào đầu vào của công ty thì thứ nhất chính là nước sông nước sông đây là nước sông của đồng nai sông sài gòn còn về cái mảng mà xử lý à, rác thải và nước thải thì cái nguồn đầu vào là rác và nước thải thì sau đó đưa vào cái nhà máy sản xuất thì cũng là lọc nước sạch qua cái hệ thống của nhà máy cũng như là về mảng xử lý rác và nước thải thì cũng thông qua cái hệ thống của nhà máy và đầu ra chính là nước sạch để cung cấp cho người dân ngoài ra đầu ra thì à, BWE cũng nghiên cứu ra sử dụng cái lượng nước sạch đó của mình để à, vào cái quá trình sản xuất tạo thành cái sản phẩm là nước uống đóng chai ngoài ra thì à, công ty cũng nghiên cứu thêm về các công nghệ như là sử dụng à, những cái à, à, cặn bùn à, trong cái quá trình mà lọc nước thì sẽ nghiên cứu và sử dụng những cái à, chất cặn đó và sản xuất ra được gạch và phân bón và khách hàng của chính của BWE chính là người dân của tỉnh Bình Dương và công ty và của các khu công nghiệp và về em đánh giá về lợi thế cạnh tranh chính là chủ yếu là độc quyền và phân phối cung cấp nước sạch cho tỉnh Bình Dương và cái lợi thế độc quyền là cái yếu tố trên hết của BWE và hiện tại à, công ty có tổng cộng là 9 à, chi nhánh cung cấp nước ngoài ra thì à, cũng có một phần một phần cung cấp nước cho huyện Trân Thành à, của tỉnh Bình Phước mô hình Firefox à, thì à, thứ nhất là về áp lực từ nhà cung cấp thì nhà cung cấp ban đầu chính là nước sông thì đây chính là một cái nguồn rất là lớn và không bị phụ thuộc vào ai à, theo quá trình sản xuất của công ty thì lọc nước thì cũng khá phức tạp nhưng mà cái lợi thế của BQE chính là độc quyền vì thế là chỉ có công ty mới sản mới sản xuất ra được nước sạch để cung cấp cho người dân của tỉnh Bình Dương và đặc điểm của sản phẩm đầu ra thì sản phẩm chính là nhu cầu thiết yếu của mọi người dân và không thể bị à, thay thế được thì ai cũng phải dùng nước sạch về à, sản phẩm à, đầu ra thì cũng có nhiều sản phẩm chính là nước sạch nước uống đóng chai gạch và phân bón thì cái sản phẩm nó cũng ổn định về giá cả và cái cuối cùng chính là áp lực từ người mua người mua thì à, không có quyền à, trả giá cho cái sản phẩm này bởi vì à, cái sản lượng nước sạch đó thì đã được tìm biết hàng năm với cái giá trả bao nhiêu rồi vì vậy người mua uh, sử dụng bao nhiêu thì trả tiền bấy nhiêu thôi chứ không có quyền trả giá và khách hàng cũng không thể nào chuyển đổi cái sản phẩm khác ngoài nước sạch vì vậy đánh giá yếu, yếu tố độc quyền và là sản phẩm cực kỳ thiết yếu đối với mọi người dân nhà máy và công sở và đã tạo thành cái chuỗi khép kín và cung cấp nước sạch độc quyền và cũng là lợi thế cạnh tranh mạnh nhất của BWL đánh giá về à, sáu yếu tố à, về ban quản trị điều hành mà chúng ta học về yếu tố thứ nhất à, là ban lãnh đạo thì em đánh giá là khá kính tiến mà em không tìm ra được thông tin nên em không đánh giá về yếu tố này về yếu tố thứ hai là về công nghệ thì BWL liên tục mở rộng công suất của nhà máy nước cũng như là lập các nhà máy cung cấp nước sạch khác với quy mô rất là lớn và cái tỷ lệ thất thoát nước của BWE chỉ ở mức 5% và xếp thứ ba tại khu vực châu Á thấp nhất Thái Bình Dương và có thể là thấp nhất Việt Nam chỉ sau uh, Nhật Bản và Singapore thôi còn thứ ba thì à, về hành động à, vì quyền lợi cổ đông thì cũng có chia cổ tức hàng năm trung bình là khoảng 12% về thứ tư thì cũng công ty cũng đã sử dụng một cái nguồn vốn hợp lý để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh à, như là ban đầu đã nói là về à, khoản nợ vay thì có tăng nhưng mà doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng đều hàng năm thì công ty đã sử dụng hợp lý à, cái à, nguồn vốn này để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh thứ năm là về văn hóa doanh nghiệp thì em không đánh giá yếu tố này thứ sáu thì luôn tối đa hiệu quả sản, sản xuất kinh doanh và giảm tỷ lệ thất thoát nước và ứng dụng ra những công nghệ và để sản xuất ra được ờ, các sản ờ, phẩm như là phân, gạch và điện để tối ưu chi phí của mình. Về sáu yếu tố đó thì có hai yếu tố em ờ, không đánh giá được. Ngoài ra thì cũng còn bốn yếu tố thì em đánh giá thì công ty đã làm tốt tốt. Vì vậy em đánh giá tổng quan là khá tích cực. Sơ bộ thì về một cái biểu đồ về tỷ lệ giảm tốt nước của BWE thì từ đây là năm một 999 thì cho đến năm 2020 thì tỷ lệ thất thoát nước của BWE thì càng ngày càng có dấu hiệu càng uh, giảm dần và trong năm 2021 và dự kiến 2022 thì tỷ lệ thất thoát nước của BWE có thể là trên dưới 5%. À, đây là một cái tỷ lệ là rất là thấp luôn, có thể là thấp nhất Việt Nam. Vì uh, cái tỷ, tỷ lệ thất thoát nước này mà càng giảm thì sẽ tối ưu được cái uh, chi phí để làm uh, À, tăng được cái lợi nhuận của công ty và và về cái yếu tố mà định giá đánh giá cuối cùng thì à, cái giá đóng cửa vào ngày 21 à, tháng 1 2022 đây là 15 và cái bài này em cũng à, làm cũng hồi trước Tết rồi nhưng giờ mới có dịp trình bày thì à, em cũng chưa kịp sửa lại thì chúng ta lấy cái ngày này vào 21 tháng 1 thì cái giá khoảng 44.8 và cái lợi nhuận sau thuế năm 2021 vào cái thời điểm đó cũng mới công bố là 743 tỷ cái PE chính là em tính là được bằng 9.4 lần và cái PE mà ở mức trung bình hấp dẫn thì của BWE là khoảng 7.5 à, lần còn cái mức mà định giá cao thì khoảng 11 cho đến 12 lần vào năm 2022 thì dựa trên cái cơ sở mà tăng giá nước bán 5% từ năm 2018 đến 2022 của Ủy ban dân tỉnh Bình Dương thì à, em đánh giá thì sẽ làm cho tăng được cái à, biên lợi nhuận của công ty vì vậy sẽ làm tăng trưởng cái lợi nhuận sau thuế của công ty và dự báo của cá nhân của em thì lợi nhuận sau thuế năm 2022 của công ty thì sẽ đạt 870 tỷ cho đến 880 tỷ thì à, cái bi forward cái giá hiện tại hiện tại là của em đánh giá là của cái ngày 21 tháng 1 là 7.85 lần thì cái mức uh, định giá này cũng quan tâm thì đánh giá cũng uh, khá hấp dẫn để đầu tư cho năm 2022 và bi phối hợp kỳ vọng của em là khoảng bi bằng 10 vì vậy cái giá kỳ vọng cho năm 2022 của em là khoảng ờ, uh, 56.000 đồng một cổ phiếu à, phần trình bày của em thì cũng đến đây là hết rồi mong thầy và mọi người có chia sẻ cũng như góp cho em thêm à, cái góc nhìn để em hoàn thiện thêm cái bài phân tích của em ạ à. thì yeah. Dạ. về pet thì anh đánh giá chính trị như vậy là rất là hợp lý đúng không ạ yeah. Dạ. Ờ, chính trị ổn định rồi là liên quan đến họ cũng sẽ tạo cơ chế thuận lợi và cũng mong muốn là việc à, tỷ lệ sử dụng nước sạch cao hơn thì đấy là chính sách yeah. Dạ. nhà nước thì về cơ bản là tích cực về cái yếu tố kinh tế thì có chỉnh một chút xíu thôi đó là yếu tố kinh tế nó tác động có cái sự tiêu cực nhưng mà tiêu cực ở đây là tiêu cực rất ngắn hạn trong cái thời gian covid thôi chứ còn về cái dạ. kinh tế mà nó tăng trưởng phát triển khu công nghiệp mở rộng nhiều đúng không ạ đúng không ạ dạ. kinh tế mọi người phát triển nhiều hơn thì người ta sẽ sử dụng nước như nào nhiều hơn rất nhiều thì thực tế dạ, cái yếu tố kinh tế này về mặt dài hạn ấy thì nó là là tác động rất tích cực anh tài nhé yeah. Dạ. Đúng không? chúng ta thu nhập cao hơn thì chúng ta thay vì chúng ta tắm bằng ngày xưa thì tắm bằng cái xô nhựa đúng không thì chúng ta chuyển sang tắm bằng vòi sen chuyển sang tắm vòi sen xong sau này thì để chuyển sang tắm bằng cái bồn tắm đúng không ạ rồi thậm dạ, chí là bể bơi rồi vân vân đúng không ạ thì nó sẽ rất tốt rất tốt được rồi ờ, mời mời mấy anh tài có thể đưa ra cái um, uh, chuỗi giá trị và mô hình kinh doanh được không chuỗi giá trị thế nào dạ, chuỗi giá trị uh, mô hình uh, Đúng SI, rồi. BOC của doanh nghiệp dạ đúng rồi cái này thì phục chia sẻ một cái này rất hay ấy. À, cái xử lý rác thải nếu mà tương lai kinh tế của mình phát triển ấy, thì cái xử lý rác thải cũng là một cái động lực tăng trưởng rất mạnh cho cái doanh nghiệp này trong tương lai ở những cái nước phát triển ở những cái thành phố phát triển ấy nước phát triển ấy thì các anh chị biết nước thải hàng ngày chúng ta thải qua nó chảy đi đâu không à, chảy ra sông ở Việt Nam thì là chảy ra sông hoàn toàn nhưng mà các anh chị có biết rằng là ở trên thế giới ấy, cả các cái đường ống nước thải của các hộ dân ý nó đều chảy về nhà máy thế là từ nhà máy người ta mới xử lý thế thành ra các cái dòng sông rồi các cái kênh rạch của người ta nó mới rất là thơ mộng rất là đẹp và ở Nhật Bản người ta mới thả được cá coi ở đấy đó các anh chị đã bao giờ tưởng tượng ra là ở nước ngoài nó kinh khủng đến thế chưa tưởng tượng ra bao giờ chưa đấy nhưng thực tế là như thế tức là các cái đường đường lối ờ, nước thải từ các hộ dân ý, tất cả nó dồn hết về đường ống để về nhà máy đó đấy là các cái nước phát triển Việt Nam mà nâng tầm được đến như thế thì cuộc sống của chúng ta tuyệt vời lắm sạch sẽ lắm cao lắm thì những cái công ty như này có gì có cái uh, công việc rất là tốt đấy là chia sẻ thêm một chút thôi đúng không uh, và quay lại nhìn tổng chung phải nói là thực sự đây là một cái bài trình bày rất ấn tượng rất ấn tượng rất ấn tượng thì anh Tài về anh Tài cập nhật cái kết quả kinh doanh và sản lượng các thứ của năm 2021 nhé thì thì uh, có sắp có rồi thì anh cập nhật vào nhé nhưng mà dạ, dạ. kết lại phải nói là một bài này thực sự rất ấn tượng nó đáp ứng đầy đủ các cái tiêu chí mà chúng ta cần để phân tích đánh giá một doanh nghiệp và cứ thế chúng ta cứ theo dõi nó theo dõi nó cập nhật nó thì chúng ta đã hiểu thấu về doanh nghiệp rồi thì khi nó giá rẻ giá mềm hay thế nào thì đấy lại là cơ hội để chúng ta tích lũy tích sản lâu dài rất tốt đầu tư rất tốt đó thì rất là cảm ơn anh Tài có một cái bài trình bày có thể nói là xuất sắc